Uh, hello, chào mừng các bạn đến với hệ thống shop sinh lý với số like là 0974447557 Thì hệ thống của mình chuyên cung cấp các sản phẩm hỗ trợ sinh lý chính hãng cho nam, cho nữ, cho gay, cho led Cùng với đó là các loại sex toy đồ chơi tình dục giúp các bạn giải tỏa nhu cầu sinh lý Hôm nay mình xin giới thiệu cho những quý ông nào bị xuất tinh sớm à, một cái sản phẩm có thể giúp các bạn ngay lập tức kéo dài được thời gian quan hệ sản phẩm có tên gọi là chai xịt chống xuất tinh sớm Rocomil Spray nha các bạn à, một sản phẩm vô cùng nổi tiếng đến từ Đức à, thì đây chính là hộp sản phẩm của chúng ta thì ờ, cái thành phần chính của sản phẩm này nó đã ghi ở trên bao bì này chính là lidocaine 10g thì lidocaine là gì đây là một loại chất gây tê được sử dụng trong bộ y tế nha các bạn nó có tác dụng là giảm bớt cái sự kích ứng của dương vật các bạn làm cho cái dương vật các bạn bớt bị kích thích lại giúp cho các bạn có thể kéo dài cái thời gian quan hệ một cách dễ dàng đảm bảo với cái loại chai xịt này thì các bạn sẽ quan hệ tình dục trên 15 phút cho đến 60 phút tùy cơ địa của các bạn nha đó. Dạ. thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng của sản phẩm này thì nó được thiết kế cho các bạn dạng chai xịt các bạn chỉ việc mở cái nắp ra đó rồi các bạn xịt à, thì trước khi các bạn quan hệ tình dục khoảng 5 phút các bạn xịt hai tới ba hơi cái chai xịt này lên cái phần dương vật các bạn đặc biệt là cái phần đầu dương vật đó sau đó thì các bạn xoa đều để thuốc nó ngấm lên các mạch máu khi thuốc nó ngấm rồi thì các bạn sẽ uh, xoa đều để cho nó ngấm lên cái dương vật các bạn rồi các bạn có thể dùng cái khăn ướt các bạn lau bớt thuốc đi à, hoặc là các bạn có thể đeo một cái bao cao su vào các bạn quan hệ đều được nha các bạn thì nó sẽ lập tức kéo dài cái thời gian quan hệ cho các bạn vô cùng dễ dàng và khi mà các bạn quan hệ xong thì các bạn chỉ việc rửa sạch um, thuốc rửa sạch các bạn cái dương vật các bạn lại với nước vậy là xong à, rất là đơn giản nha các bạn đó thì sản phẩm này không có bất kỳ tác dụng phụ nào cho người sử dụng hết cho nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi mà các bạn sử dụng xong à, các bạn rửa sạch đi thì à, sau một khoảng thời gian thì cái à, tác dụng của thuốc nó sẽ hết thôi đó thì à, cái sản phẩm này á, có dung tích là 15 ml các bạn có thể sử dụng được khoảng 20 30 lần quan hệ rất là tiết kiệm nha và nó đặc biệt là nhỏ gọn nè các bạn có thể cầm đi bất kỳ nơi đâu các bạn muốn hạn sử dụng của nó rất là lâu 4 đến 5 năm kể từ ngày sản xuất à, cho nên các bạn có thể an tâm sử dụng không sợ hết hàng giữa chừng và cách bảo quản của đó thì các bạn chỉ cần để ở những nơi tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp là được rồi đó rất là đơn giản hơn thì đây chính là cái sản phẩm chai xịt rượu của Milchray nếu mà các bạn muốn đặt mua cái sản phẩm này hoặc là tham khảo thêm rất nhiều các sản phẩm khác như là những cái loại ờ, thuốc hỗ trợ sinh lý những loại đồ chơi tình dục âm đạo giả dương vật giả máy bút mút lưỡi liếm âm đạo bút bê tình dục thì các bạn cứ inbox cho zalo hoặc là gọi qua hotline 0974 sẽ có nhân viên tư vấn và hướng dẫn cho các bạn hệ thống của mình giao hàng toàn quốc cực kỳ nhanh chóng an toàn và kín đáo cho nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo